sau khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao những sinh mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây cùng chung tay vui quên tháng ngày tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người trứng là lì hấp nguyên cái lì sắt vậy nó bể trứng à à trứng là ăn nguyên cái Nó lỡ rồi nó bể à tình với cái bình dạ muốn tình đi chỗ khác tình đi chứ tự nhiên ra quán cà phê tình cho người ta nhìn ta tức mình chơi vậy hả như là thương yêu lắm vậy đó bực mình quá à trời ơi ông hoàng ơi tại sao ông về quê lâu quá vậy hả chừng nào ông mới lên nói ngồi nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi cũng ngọn dậy nữa làm giống như mới yêu vậy đó hai bạn gì đó ơi à, nguyên đi về nha nguyên đi về nha nguyên nguyên chuẩn bị đi về nè <laughs> kệ nguyên kệ nguyên luôn hả ừ, mình ghê tự nhiên ra đây chứng kiến cảnh này làm gì cũng biết nữa mà đi về ngủ. rồi ngon quá, ngon À, chị Lê <laughs> Chị ra đây, ra đây ra đây em hỏi cái Gì vậy? Đói bụng quá à Dạ, chị nấu cơm xong hết rồi à. Vô, vô lấy đồ ăn ăn đi cưng Nấu cơm xong hết rồi hả? À. À, có à, đậu hũ dồn thịt không? Đó ăn đỡ mấy món gì nấu đi muốn ăn tổ dùng thịt hả dạ mai chị nấu ha thôi hả? chị làm liền cho em ăn đi hôm nay em thèm lắm mà cái cái tánh em mà thèm là phải ăn liền chị lại biết mà thôi mai mai chị nấu cho nha thôi chị làm cho em ăn đi chị làm một nồi cho em không được nay chị nấu ăn nhiều lắm em ăn hết ai bỏ ai ăn chị yên tâm đi cái món đó là cái món em ưa thích cho nên là chị nấu ra là em sẽ ăn hết mà em không ăn hết thì mẹ em ăn đúng không mẹ hả mẹ ăn đậu hủ dùng thịt không à, à, ăn ăn ăn ăn ăn đúng mẹ cũng thích ăn món đó nữa đó. Ờ. À, tụi đây làm gì từ xử nhau đi người ta đang coi nè dạ dạ đó thấy không chị bây giờ mẹ em cũng muốn ăn em cũng muốn ăn không lẽ chị không nấu cho em ăn dạ chờ chờ xíu nha dạ nấu nhiều nhiều nha chị nha nhiều nhiều lâu lâu chút nha alo anh ơi anh ơi em chưa đi được Trời ơi, đang gặp sự cố rồi nửa tiếng nữa nửa tiếng nữa em ra nha rồi ờ, ra trước đi à, ok ok nửa tiếng nữa ok dạ. dạo ăn đi chị nấu rồi đó nghe ủa nói xong rồi hả chị à. lẹ vậy à. à chị ly hả à, à, gì trên phòng mẹ em á bị gì bị gì nữa hả cái rèm cửa hồi nãy em lên á em thấy dơ ơi là dơ luôn bụi ơi là bụi xong em tức mình quá em mới tháo xuống chị đi giặt cho mẹ đi để tối nay mẹ có cái rèm cửa sạch mẹ ngủ cho nó ngon trời đất ơi em sao vậy giặt giờ chừng nào khô chị biết cái tánh của mẹ em rồi đó cái tánh của mẹ em là sợ ma rồi bây giờ đi tối đi ngủ á cái rèm không có nhìn ra ngoài rồi mẹ em tưởng tượng rồi mẹ em không ngủ được rồi lúc mẹ em không ngủ được thì tại ai thôi mấy giờ hai chị em mình lên máng lên lại đi rồi mai chị giặt ha chứ giờ nó không có khô kịp đâu ha ha đi đi đi, đi lên máng. máng gì máng sao vậy ngâm nước một bồn rồi trời đất ơi thiệt tình á muốn kiếm chuyện mình không à tội ghê alo anh hả không có đi được nữa nè gặp sự cố nữa rồi ờ giờ sao hả được không à ra trời ơi <laughs> trời vậy mà không nghĩ ra <laughs> anh thông minh quá ok ok làm liền nè làm liền <laughs> ok chờ em xíu nha ok cũng tội nghiệp nhưng mà thôi hành vậy đi chứ hai người đó mà sát vô hả là chướng con mắt hả à. để vậy đi cho khỏi gặp bớt gặp lại ai cũng tình trời sao kêu 30 phút nữa tới mà bây giờ cả tiếng đồng hồ không thấy đâu á không lẽ có chuyện gì mình quá chờ đợi chờ đợi ha hay gọi thử <laughs> đâu gì á? điện thoại có điện thoại có điện thoại thích cha ông nguyên gọi hả không có số lạ số lạ số lạ đen nghe đen nghe ai vậy con nào vậy không có số lạ số mở lạ. ra con mở ra đây, đây mở lên mở lên nè alo alo alo alo alo alo ta lộn số mà mệt quá hay thì ra là có khi nào anh hẹn con khác không ta đố cha nó dám hẹn con khác Trời Có khi nào anh chạy xe nhanh quá Bị công an giao thông phạt không ta <gasps> Trời ơi Có khi nào anh bị tai nạn không Ăn nữa đi anh Tuấn Ăn đi Cầm hết cái dĩa Ăn đi, ăn hết đi rồi về ha Chẳng qua là ngày hôm nay á, Nguyên ờ, có ý muốn kêu anh Tuấn qua mà sợ anh Tuấn anh bận quá cho nên Nguyên mới giả làm bé lì để nhắn cho anh Tuấn qua liền Có được không anh Tuấn? Ủa, vậy giờ bé lì đang ở chỗ xa xôi lắm đợi Tuấn đúng không? <coughs> Cũng không có xa lắm đâu Thảo Nguyên, Thảo Nguyên có thể mở cửa cho Tuấn về được không? <laughs> chìa khóa chưa có xuất hiện lúc này đâu Đến khi mặt trời xuống núi Anh Tuấn đây mới được về Ăn đi anh Ăn đi Ăn cho hết cái dĩa luôn đi anh Ăn Tuấn đã bị yêu quái bắt đi rồi Đợi ngày Huy Hoàng trở về Tuấn sẽ được thả ra thôi <laughs> Trời ơi quái nào dám bắt anh Tuấn của chi? Anh ra